FST7 Duy Nguyễn Tinh Hoa Thể hình Hội tụ Gồng liên tục luôn Gồng liên tục luôn Đừng ngã gồng, nín thở được, gồng liên tục à, Thôi giờ cũng giữ lại không Đó Hai Bảy Lên lên Ok Woo. ST7 là gì nhắc lại lần cuối tập 7 set đúng không mỗi set 7 nặng 7 căng, nghỉ 7749 giây ok trong giao án FST7 á, đi được tới set thứ sáu á, đó là sự cố gắng rất là nhiều set thứ bảy á, là chúng ta phải cố gắng hơn nữa nè cái đoạn vô nó ép giữ lại cái đoạn ra thì nó không cần ép nữa đoạn ra để liên tục vô đây cho cái cơ tay cơ tay nó gồng liên tục mà khi cơ tay gồng liên tục cơ ngực nó gồng liên tục tức là nguyên nhóm cơ trên mình nó cộng liên tục mà để nó bơm nó bơm nó nó, nó bơm máu vô mạch máu nó nổi ven háp răng nè háp răng háp răng háp răng xong rồi thứ hai là mình chuyển về mức trung bình ở đây xong rồi thứ ba mình chuyển về mức lô là dưới đây phần còn lại là của bạn lưu chân bạn có vượt qua được hay không bạn có vượt qua được thử thách vượt qua chính mình hay không vượt qua chính mình ở Tho Gym quận 9 với sự hướng dẫn của Di Nguyễn à, Chào mừng các bạn đến với Tho Stream quận 9 Tọa lạc tại số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9 Và lý do duy Nguyễn có mặt ở đây là để đồng hành cùng các nhân viên của trung tâm THOL Stream quận 9 Khai tạ đầu năm 1 năm 2021 Phục hồi mạnh mẽ hơn sau những biến cố đau thương của năm 2020 Và cũng thay lời cho công ty BBT cảm ơn đến tất cả chúc Tết đến tất cả quý khách hàng thân yêu của trung tâm Gym Và ngày hôm nay Duy Nguyễn tập ở đây hai nhóm cơ là cơ ngực và cơ bụng xiêm với sự đồng hành cùng với một ngôi sao trẻ đang lên của Thor chúng tôi đó là bạn Luân Trần phụ trách sale bên quận à, B9 luôn nha các bạn đây là bạn Luân Trần chúng ta cùng à, một tràng pháo tay và Ừ, à, cổ vũ tinh thần cho bạn này để bạn này tự tin hơn cống hiến nhiều hơn cho Thor Sim cũng như cho cộng đồng Simbis Việt Nam ba set trên cái khung này khung là khung háp rắc ở Việt Nam như nghĩ chỉ con mình tại là có khung háp rắc dùng để tập tất cả mọi thứ và hôm nay Duy sẽ dùng để tập ngực tập ngực nha các bạn à, khởi động ba set à, theo nguyên tắc top down từ trên xuống 12 8 4 và bây giờ Duy sẽ làm trước à, bạn Lương Trần đã vượt qua khá tốt phần khởi động nhóm cơ ngực bây giờ chúng ta sẽ rời lò 3 đi xuống lò 2 để chúng ta bung sức trên hai thiết bị VA đẳng cấp và chúng ta sẽ tập bài PA Press trước PA Press trước xong rồi tới PA Fly hai bài tinh hoa của ta tập ngày hôm nay mời các bạn đón xem Duy Nguyễn và Luân Trần sẽ FST7 dành cho lão tướng trên cái máy PA Fresh, đọc ngắn gọn là PA Fresh. bên kia nó là cái PA Fly đếm tà lưng bao giờ cũng giữ lại không đó hai ba ba ba ba còn ba trô á thoải mái ba đó đúng rồi đó ừ nó kêu là hôn đít hôn đít đó đó đó <coughs> đó đồng lại dính dứt vũ luôn nó nó nó nữa nữa nữa ờ nữa giữa giữa thôi ờ ok gồng liên tục luôn gồng liên tục luôn gồng liên tục luôn đừng nhả gồng nín thở được gồng liên tục bung cái cuối ờ. ok đó thấy khác liền chưa em thấy khác khác hồi nãy không tập xong chơi hà mông công luôn Vú nó lên một cục mà nó nhức trời ơi luôn Chỉ có BVT mới có cái máy này thôi giữ lên tục gồng nha mấy cái này là phải gồng ờ ok uh. Xét cối Yeah! uh, bye bye tình yêu hai ba bốn năm sáu giờ nó chịu hết nổi nó hắt nhẹ nhẹ rồi đó bạn <laughs> nó hắt nhẹ nhẹ rồi đó ờ, ờ, ờ. đủ không ta nó chạy đi tha đi không <laughs> biết đủ không nữa Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập thứ hai cũng là linh hồn của giáo án FST7 dành cho lão tướng Di Nguyễn. Đó là bài tập cánh bướm hoàng hôn trên phiên bản máy PA series. Bài tập này giúp chúng ta phòng cơ ngực, căng cơ ngực, khích khe ngực. Nó tạo cho một cái độ ngực của bạn nó nó có những cái sợi cơ trẻ trẻ trẻ trẻ ngang phải không? Nó lean nó mới có được cái đó. Và bây giờ chúng ta phải tìm lại hành trình lean. Nha các bạn Tết xong nó cũng hơi uống chút xíu. Giờ phải tìm lại hành trình lean. Vô! 777. Nè. giờ chúng ta uống intra hoặc cao mua tại BBT nó Mỹ đế 2N để chúng ta tăng cái độ uh, tập trung chuẩn bị 3 set cuối cùng cực kỳ quan trọng trong giao án FST7 dành cho lão tướng Hơi Hoa Ba Ba Ba thôi chứ đỡ mới đỡ sao luôn á <laughs> gán ép vậy không hắt hành đẩy nha cái này hắt hành đẩy được hơi hơi ơi 呃呃 còn test nữa chưa cần phải cổ vũ Yeah. Phần di Nguyễn đã xong của giáo án SST7 cơ ngực Bây giờ Di Nguyễn chuẩn bị lên lầu tập cơ bụng Phần còn lại là của bạn Lưu Trân Bạn có vượt qua được hay không? Bạn có vượt qua được thử thách vượt qua chính mình hay không? Vượt qua chính mình ở Tho Gym quận 9 với sự hướng dẫn của Di Nguyễn Cố lên! mình chơi game nha tập cuối cùng cái đầu cái cuối cùng phải ép vô giữ 3 giây tập sao tập cái cuối cùng ép vô giữ 3 giây bảo đảm mà làm nổi đâu khó lắm chờ xem có nổi không nổi không mày sung quá nha mày đâu nổi đâu không không không bao giờ nổi ok miễn cưỡng chấp nhận bạn đã vượt qua chúng ta cùng một like cho bạn luôn trần sẽ tập trên cái máy này AB Crunch là nhưng mà cái hai máy là PPL à, ờ, nó, nó nó khác so với bên quận 12 chỉ có bên quận 9 có máy này thôi chỉ bên quận 9 thôi các bạn bây giờ à, anh và Luân sẽ tập bụng một bài duy nhất 7 set mỗi bên hai bên cộng là 14 set tập liên tục không nghỉ tức là anh anh tập xong thì anh đi ra tới em vô à. À. À. À. À. bảy tám chín mười một năm chín mười mười một hai Để các bạn có thể đồng hành cùng buổi tập của chúng tôi Các bạn cần phải có re cao và intra cao của BBT Cái đó là không thể khác Nha các bạn chín mười nè đó trên trên dưới thấp bảy tám bảy tám chín mười một mười ăn được

ha ha nửa set năm qua đi vô vô ha ha ha ha Yeah. Ah. Woo. Ah. Yeah. Hết sức năng Ah! 6 xe 6 trong giáo án FST7 á, đi được tới set thứ sáu á, đó là sự cố gắng rất là nhiều set thứ bảy á, là chúng ta phải cố gắng hơn nữa mà trước khi làm set thứ bảy thì các bạn cố gắng uống gì đó một cái đó nó phục hồi năng lượng để chúng ta tăng cái độ tập trung ATP của nó quan trọng lắm các bạn Đà, đà, Lên.

18 set cho nhóm cơ bụng tiên Từ 4 Từ 4 Tập bạ thiếu oxy mà nói được vậy là khá rồi mấy em Từ 4 Và Và Woo. Woo. Woo. Woo. rồi ok Xong bụng bye bye các bạn cardio tùy thích muốn cardio cái gì đó thì cạc ở dưới lầu 2 á quá trời máy cardio luôn từ 15 phút tới 30 phút không có gì để chỉ cardio hết á quan trọng á là chỉ cái tập dáng án FST7 dành cho lão tướng và ngày khai tạ đầu xuân quan trọng bạn nông dân nó có lễ tịch điền còn Duy Nguyễn có khai tạ đầu xuân ở tất cả các trung tâm chi nhánh của Tho Sim ở thành phố Hồ Chí Minh Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Một lần nữa các bạn hãy ủng hộ cho sự vươn lên của ngôi sao trẻ tuổi Lưng Trần Xin chào các bạn và đây là lúc mà của tập FST 7 nhóm cơ ngực và bụng Mình rất là may mắn khi mà được tập với anh duy ngày hôm nay Và cái cảm giác của mình hiện tại đó là mình đã có kinh nghiệm gần 10 năm đi tập rồi Nhưng thú thật là ngày hôm nay cảm giác tập luyện giáo án FST 7 cùng với anh Duy thì cảm giác mình chưa bao giờ có mỗi cảm giác một cái cơ của bạn nó được kích thích theo một cái cách mà vô cùng đặc biệt và nó được kích thích vô cùng đa dạng với những cái thiết bị mà chỉ có THL Gym mới có và nó đã hỗ trợ rất là tốt để mà mình có một cái buổi tập mà vô tiền khoáng hậu trong suốt gần 10 năm tập luyện của mình và hôm nay mình rất là cảm ơn anh Duy đã dành thời gian đến và à, cùng mình tập một cái buổi tập thật là tuyệt vời tại trung, trung tâm THL Gym quận 9 một lần nữa cảm ơn anh Duy rất là nhiều và <sighs> hy vọng là các bạn sẽ thích những cái video như thế này để à, THL Gym cùng